cô đang dành cho ai đây bao nhiêu thương tư thản qua tay, cứ nghĩ là sẽ giữ mãi được cảnh bóng bao nhiêu lần đã hy vọng về nơi dấu yêu ban đầu chẳng ngầu lo bên nhau ăn lo ngầu đêm thu lại lo âu không sao đâu chia tay chẳng đau âu phải chẳng em đem tình yêu cho người ta mời hai bên nước đục trong đời em sẽ vui nhiều không hay là nước mắt cướp bi đừng trong con tim em thấy lòng để niềm đau thấy bao bắn hồng bước chân anh đi về chẳng còn lại mong được dăm mai ba năm dòng để giờ nghe tiếng em đi theo trong nước mắt hoa tiếng đau một lý do anh sẽ thôi mong chờ Vì em là ai trong lòng tôi mà mang niềm đau ngày qua Vậy là coi như ta vẫn nhau em đem tình yêu cho người ta mời hai